mời bạn vâng. nữ dạ em tên là trịnh thị khánh hòa em ờ, đang là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông em năm nay 25 tuổi à 24 tuổi tuổi mà còn <laughs> em quê ở đâu em uh, nguyên quán là ở ngoài bắc còn uh, em sinh sống tại thành phố hồ chí minh coi như ở đây từ nhỏ luôn dạ đúng rồi rồi còn bạn à, em tên là mai văn hải em uh, 27 tuổi à, em quê gốc thì cũng ở ngoài bắc nhưng mà hiện tại thì đang làm việc tại thành phố hồ chí minh em uh, làm quản lý nhà hàng Ồ. Ờ. À, bạn nữ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình à, về điểm mạnh và điểm yếu của mình em nói trước về điểm yếu em nha rồi ờ, em có một cái tật là em khi mà em thoải mái á là chân em hay rung á rung lên theo nhịp kiểu như là em thoải mái quá thì em sẽ rất là vô tư ờ, à có nghĩa là nhịp chân á hả dạ đúng rồi. À. với lại còn một cái nữa là em ờ, rất là diễn sâu kiểu giống như là uh, có một bạn nào đó đối xử tốt với em thì em sẽ đối xử bạn ấy với bạn ấy ờ, tốt nhiều hơn thậm chí là tỏ ra quan tâm đến mức mà bạn ấy tưởng rằng là em thích bạn đấy cái đó là mà thật thật sự bạn làm vậy hay là bạn diễn ý ý em có nghĩa là tình cảm thì là cảm thấy ờ, mến thương thôi chứ không phải là gì nhưng mà ý là em thường biểu lộ quá lên lố hơn lố cái, sự thật dạ. diễn biết... sâu tức là diễn lố hơn một xíu đó còn nếu người nào mà ghét em thì anh ghét nhiều hơn hả à, à, sếp em hay nói là em là dạng uh, sinh ra để tạo kịch tính đó kiểu như ai chọc giận em gì đó em sẽ uh, diễn lố hơn bình thường tóm lại là lố hơn ai ác với mình mình ác hơn ai thương mình thương hơn đó, đúng nhịp không? chân rồi đó nhịp chân rồi đó em khép chân lại rồi rồi điểm mạnh à, điểm mạnh là em cảm thấy rằng mình là một người may mắn em sinh ra trong một gia đình ờ, có hoàn cảnh khá là khó khăn nhưng mà sau đó cuộc sống của em càng lúc càng cải thiện nhiều hơn ừ. ờ, nên là em học được rất nhiều đức tính tốt đẹp học từ ba mẹ dân học ừ. từ ba ừ. mẹ chăm chỉ với lại cầu tiến dũng cảm nó kiểu như là em muốn làm một cái gì gì đó em sẽ cố gắng em làm gì đó cho kỳ bằng được ừ. thậm ừ. chí là nó hơi mạo hiểm ừ. rồi thấy mạnh thấy yếu bên đó có là bên này đi mạnh của em thì ờ, là rất là chịu đựng giỏi thứ hai là hát cũng hay à, vỗ tay chương trình tạm lắng động 2 phút mời bạn hát à, thì em xin uh, hát tặng bạn nữ và anh uh, Quyền Linh chị Cát Tường một bài hát uh, rất là mới đó là bài yêu của khắc Việt Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời Phải có chia sẻ, có cảm thông em hỡi Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày Mà phải có lúc buồn, rơi nước mắt vì nhau Rồi, đó là thế mạnh hát hay Còn thế mạnh chịu đựng á, bạn có nói cụ thể hơn Nếu mà gặp người vợ mình cứ càng làm hoài, càng nhăn hoài, cứ nhữ hoài Có chịu đựng nổi không? Có anh Có luôn Rồi điểm xấu Điểm xấu thì ờ, em có uống rượu bia tại vì ờ, do công việc rồi ờ, cũng ngủ hơi nướng. Ủa nhưng mà cái công việc của bạn là làm nhà hàng thì mình nghĩ là nữ rất rất rất là nhiều luôn. Tại sao bạn phải cần nhờ đến chương trình? Tại vì uh, hầu như là các em ở đấy thì cũng ít tuổi với thứ hai là thực sự ra là uh, khi mà đã là cấp trên của các em thì yêu đương vào thì rất khó làm việc chị ạ. Đúng rồi, cái này là có nguyên tắc của nhiều người. Ừ. Rồi bây giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì ờ, trải qua chắc cũng phải ba bốn mối tình Chia tay mối tình cuối cùng cách đây lâu chưa? Ờ, năm rưỡi rồi chị ạ à, Mình có đưa ra tiêu chí gì không? Muốn tìm một người đàn ông như thế nào? À, em muốn tìm một người đàn ông Ngoại hình thì nên cao trên 1 mét 7 Còn à, tính cách thì vừa cầu tiến mà phải nhanh nhẹn Bây giờ bạn gái yêu cầu gì cũng có chứ còn gì nữa không bạn? gì khó khó ờ, thôi có à, đó là những cái cần phải có và những cái không nên là nói xấu người khác rồi anh quản lý bên đây tốt lắm quản lý là là chắc chắn không có tính nói xấu người khác rồi đó gì nữa uhm... đơn giản vậy thôi hả không chắc chắn không phải đơn giản có cái điều gì không không không thích ở người bạn trai nữa không em có một cái tập là em rơi vào khoảng không gian không có suy nghĩ điều gì hết là sao bạn là hiện tại bây giờ đang rơi một cái khoảng không gian mà không có nghĩ gì hết Ừ. cô gì đang chơi với hả bây giờ bạn nói cụ thể luôn đi mẫu người lý tưởng mơ của bạn giống ai như thế nào à em ờ, rất là nóng tính thì bạn ấy bạn ấy nói rằng là bạn ấy có thể nhẫn nhịn được đúng rồi nhưng mà uh, có một số cái nó đụng chạm lòng tự trọng á thì em không biết là bạn ấy có thể bỏ qua được cái lòng tự trọng đó để lắng nghe em nhiều hơn được không ví dụ ví dụ ví dụ ví dụ như là em muốn bạn ấy ờ, phải thay đổi bạn ấy có chịu thay đổi hay không thay đổi cái gì mới được chứ? thay đổi uh, tính cách của mình thay đổi rất nhiều thứ tại sao phải thay đổi tại vì em thấy rằng là một người mà không thay đổi thì người đó rất là nhàm chán vậy là cái tính cách phải thay đổi theo thời gian hả <laughs> bạn nói bây giờ tôi cũng không hiểu nữa tôi tôi hỏi kỹ coi cái là tính cách phải thay đổi theo thời gian Thì rối chỗ này quá dạ. không em cũng rối mà trời dễ thương quá vậy sao nó hơi rối chỗ này nè sau khi rơi vào khoảng không gian thì bạn ấy đã thốt ra những lời khó hiểu bạn ấy rơi vào khoảng không gian bạn dẫn mình đưa vào rơi tới với không gian cùng bạn ấy luôn sao bạn là sao cụ thể là sao tức là thay đổi cái gì bạn muốn thằng nam thay đổi cái gì trong khi bạn chưa biết bạn đó có cái gì hết em em nói rồi em hay diễn sâu mà nên là em hay làm cho người ta trong cái tình cảnh khó khăn á đó. đó nãy giờ em đang làm rồi đó sao nữa nếu như mà em muốn bạn ấy ở rể thì bạn ấy có chịu à cái này cụ thể nè ở rể đơn giản nhưng mà nãy giờ em đi vòng vòng chi đâu mà chị cực vậy chịu ở rể không tại vì ờ, cái, chuyện cái này thì không... Ờ, phải tùy đấy ạ nhưng mà chỗ ở có được không cái đã chỗ ở được nhà rộng không nhà rộng bắt buộc phải ở rể ha được mà em đang nói em ví dụ, à, ví dụ okay. em ví dụ thôi chứ rồi, em còn gì nữa cần... nói luôn đi ví dụ như là em muốn bạn ấy ăn mặc theo phong cách mà em mong muốn bạn ấy ăn mặc theo vậy mà đẹp không đẹp à. sao biết đẹp tự tin quá <laughs> đẹp theo ý em đẹp theo phong cách nào đó dụ như hàn quốc hoặc nhật bản rồi em hiểu rồi rồi em cũng ăn theo em không ăn theo em em ăn gì phải ăn cái đó không không nên như vậy à. nên ăn nhiều hơn em ừ. rồi còn em nghĩ là hết rồi hết rồi đúng không rồi. Dạ. <laughs> diễn cũng xong. <laughs> rồi nãy giờ bạn nói hơi chơi với như anh qua anh hiểu rồi dạ. dễ thương lắm dạ chào bạn em thích mẫu người bạn gái như thế nào à, em thích một mẫu, mẫu người, người bạn gái gì? là hiền chịu khó ừ. và có ngoại hình giống ông mẫu người mẫu lý tưởng nào không à, giống như vĩnh thiên kim giọng cổ buồn đó ha dạ đúng rồi ạ sao tin vậy tại em thì nhìn mặt già vậy thôi nhưng mà rất tin chị ừ. mà chịu ở rể ba mẹ ban cho không nói chung là ai cũng nói là người bắc thì uh, khó tính ừ. thế này kia nhưng mà em thì vô trong nam này cũng được 10 năm rồi nên về mẹ em kêu là còn ưng ai cũng được ừ. cứ ưng là mẹ chịu ừ. bạn không thích điểm gì ở phụ, phụ người bạn gái em ờ, không thích một người phụ nữ mà tiêu hoang phí quá ừ. vậy thôi đơn vậy dạ giản thôi. Vâng. vậy thôi đơn giản lắm anh này đơn giản nè bên đàn trai được lắm á gái cũng được vậy cũng được thì lâu lâu có rất vô khoảng không tí thôi chứ <laughs> em ờ, có đi với người, có đi với người đó không cũng hợp hợp đó nha em đi với ai em đi với mẹ và chị họ và các rồi. Dạ. bạn Dạ chào cô Chào cát tiền và anh Quỳ Linh dạ. Chào ờ, khán giả Trước tiên là cô thấy ờ, bạn trai bên đó sao cô? Dạ à, Theo như mẹ thì anh bên này được Còn thấy anh ấy nói là anh chịu đựng được thì Theo như mẹ thì nói chung là được dạ. Mẹ chấm rồi Cháu thì đi làm hay về khuya Nên ví dụ như 7 giờ cháu mới về thành ra nó vẫn phải phụ thuộc cha mẹ nấu yeah. Dạ. cơm cho ăn rồi con nghe con nói khuya con tưởng nó 11 con gái thì về về là hơi cũng hơi trễ dạ dạ vậy là có biết làm việc nhà không cô biết, có biết cháu thì không? nấu nướng cũng được có cái là chưa được nhanh À. Muốn à, nấu xong bữa cơm thì phải chờ ít nhất 2 tiếng <laughs> Ok, miễn có cố gắng là được rồi cô? À, cái điều cô lo về cơm nước thì cô cứ yên tâm Con thì ừ. con nấu ăn rất giỏi à, Vậy thì tốt quá dạ. Rồi, quá Người nhà của bạn trai à, Hôm nay em có đi em trai Chào em Em chào ờ, chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả Rồi thấy chị ờ, dâu tương lai như thế nào? Ông em thấy chị là một người cực kỳ là dễ thương, xinh gái và nếu mà có thể thì anh chị có một vài buổi hẹn hò rồi có thể sau này sẽ tiến xa hơn ạ. Vài buổi sao mà tiến được, phải nhiều buổi chứ. Cứ vài buổi rồi sau đó em... mình tiếp các buổi khác ạ. Thôi chứ à, chọc cho vui thôi Chứ bạn bên kia rất là dễ thương Đôi khi cũng có rơi vào những cái trạng thái chơi với Nhưng lúc dạ. đó là những lúc dễ thương nhất em nha Dạ ha, Chúng ta phải chớp ngay những cái thời cơ Mà đối phương rơi vào khoảng không gian đó Để chúng ta hành động À mà, ô bên kéo mà Một bên à, rất là đẹp trai, một bên đẹp gái nào Rồi Gặp gỡ nhau Anh cảm ơn các bạn, tặng em Dạ. Em hỏi anh trước em Trời ơi <laughs> à, hỏi ta Thường những ngày cuối tuần anh thường làm gì? Ngày cuối tuần thì anh ờ, hay đi ờ, ăn đồ nướng dạ. Ờ, đi xem phim dạ. Và đi chơi Giao lưu cùng bạn bè Nếu như mà cuối tuần em không chịu hẹn hò với anh Thì anh sẽ làm gì? Ở, ở nhà đắp chăn ngủ Tại sao anh không qua thăm em? Ồ oh cái này anh mới nghĩ ra <laughs> anh có thích đi du lịch không à, anh thì ờ, tháng nào anh cũng lên đà lạt anh có thể đi bộ ờ, trở nè không đúng chắc vậy không tại vì em thích cái không khí lạnh ở đấy à, nó rõ hay là mình đi đâu đó khác đà lạt được không ạ cái đấy thì tùy em chọn dạ rồi cảm nhận về nhau ngay tại thời điểm này nhận thì em rất thích những người có ngoại hình tròn trẻ em có thích ăn à, uh, đồ nướng không à, người ta nói là con gái khi giận hay là bất cứ một cái bức xúc gì đó chỉ cần dắt đi ăn là có thể quên hết nên là ừ, nếu em cũng thích ăn đồ nướng nhưng mà thỉnh thoảng sẽ phải đổi món chứ em không thể ăn đồ nướng mãi được đúng rồi dạ. tại vì anh thì thực ra là anh làm nhà hàng cũng lâu lắm rồi cũng 10 dạ. năm rồi nên là các món ăn anh đều biết yeah. Dạ. và ừ, cách làm và nấu như thế nào anh cũng biết nên là ừ. nếu về đồ ăn uống hay đồ cơm nước nhà anh đều làm được hết dạ nó, anh không cần phải quá nấu nướng cho em đâu em vẫn muốn nấu nướng không anh muốn dạy cho em nấu thôi chứ anh không nấu đâu ok ok xuất sắc chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm mời các bạn chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ nhá một hai quá nên bấm sớm luôn ai bấm sớm hả? anh anh bấm sớm ủa sao mới dạ. sao mới hai bấm rồi <laughs> dạ hả tại vì em sợ bấm trễ à em hay làm những chuyện khác thường ha Rất là dễ thương ha thấy không, chàng trai này nó anh bấm trước <laughs> Bấm tay nhau Rồi đi tìm <laughs> Xin, Đi tìm xin, vậy đó hả? Xin chưa? Dạ con xin phép ba được nắm tay à. Nắm rồi mới xin À, con xin phép bác ờ, cho con với em đi xem phim rồi đi ăn uống với nhau được không ạ? Bác đồng ý. Dạ. Con cảm ơn bác. Ủa, ờ, dễ quá vậy bác. bác.